là làm thế nào để nói chuyện một cách thu hút với ngữ điệu uyển chuyển ngay cả khi anh chị là những người hay mặc cảm về cái giọng địa phương của mình mà cảm thấy mình nói chuyện ngang ngang chán phèo vậy ngữ điệu là gì ngữ điệu chính là sự biến hóa về âm sắc trong quá trình mà chúng ta nói chuyện và nếu như người nào có khả năng ngữ điệu tốt thì có cảm giác rằng hình như người này đang hát trong quá trình đang nói về các anh chị ạ à nếu như người đó biết cách nhánh nhá một cách hay thứ hai biết cách ngắt nghỉ chỗ nào cho phù hợp khi nào thì nó nhanh khi nào thì nó chậm nó câu dài câu ngắn hay là biết cách làm sao à nói với một cái âm lượng lúc nào thì nên to và lúc nào thì nên nói nhỏ tại sao ngữ điệu nó lại quan trọng như vậy có ba cái thành tố mà nó tác động đến việc mà chúng ta đang chia sẻ cái hiệu quả của việc chúng ta trình bày thứ nhất là ngôn từ ngôn từ nó chỉ chiếm có 7% thôi các anh chị ạ. À. Nhưng nếu như người nào biết cách sử dụng ngữ điệu, thì tự nhiên sẽ giúp cho cái bài chia sẻ của mình trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Nó chiếm tới 38% cái thành công của buổi chia sẻ đó. Còn lại 55% là body language. Thì cái chương trình body language hoặc là ngôn ngữ về cơ thể này thì Kiên đã chia sẻ cho anh chị ở những bài học trước rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào trong phần ngữ điệu. Nếu như một người có khả năng sử dụng ngữ điệu tốt thì sẽ thu hút được người nghe và sẽ làm cho mình sao bớt nhạc đi, bớt thiếu muối đi. Và khi mà chúng ta có ngữ điệu các anh chị ạ, à, chúng ta có thể truyền cái cảm xúc của mình, truyền cảm hứng, truyền động lực của mình cho người khác. Và nếu như chúng ta ngắt nghĩ đúng thì nó sẽ cho ra một cái thông điệp đúng. Còn nếu như các anh chị mà ngắt nghĩ sai á, vô tình nó sẽ tạo ra một cái thông điệp sai. Kiên lấy ví dụ nha, châu cày không được thịt có nghĩa là châu cày thì không có được thịt nha không được thịt nhưng mà sao ạ à? châu cày không được thịt cái cách ngắt nghị và sao ạ à? nhánh nhá vô tình nó tạo ra một cái ý nghĩa hoàn toàn trái ngược ở câu đầu tiên là châu cày không được thịt là không có được thịt con dâu nhưng mà nếu như mà câu thứ hai châu cày không được thịt là cho phép thịt cho phép làm thịt con trâu đó khi lấy một cái ví dụ thứ hai Mỗi gia đình có hai con, vợ chồng hạnh phúc. Nhưng với một cái cách nhắc nghiện khác, nhánh nhá khác thì sẽ ra một cái thông điệp khác. Khi lấy ví dụ nha, mỗi gia đình có hai con vợ, chồng hạnh phúc. Các anh chị có thấy sự khác biệt trong cùng một câu ngôn từ ngữ điệu nó như nhau nhưng chỉ khác nhau về ngữ điệu thì tự nhiên ý nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Mỗi gia đình có hai con thì vợ chồng hạnh phúc. Nhưng ở câu thứ hai, mỗi gia đình có hai con vợ chồng hạnh phúc nha anh chị nên cẩn trọng với những cái ngắt nghị cái ngứ điều của mình làm sao để mình ngắt đúng nhấn nhá đúng thì cái câu nó sẽ trở nên hay hơn hấp dẫn hơn và đúng ý nghĩa hơn